Xin chào tất cả các anh em Sau đây thì tôi ở bên đồ chơi bài bịp ra mắt cho anh <laughs> chiếc uh, máy iPhone đánh bài chiếc máy iPhone đánh bài tốc độ siêu nhanh nhé anh em có thể chơi được ba trò chơi nhưng ba trò chơi này thì hỗ trợ cho anh em thì khỏi phải nghĩ luôn đây tôi sẽ đi test cái máy mã vào của nó là thăng một ba tám tám thăng đăng nhập trò chơi đây bây giờ thử đánh liêng xem xem đánh liêng báo số nhà <coughs> lớn nhất bài này thì đặt sọc sạch nó vẫn báo à đây tôi để chế <coughs> độ ra ngoài để anh em cùng hiểu cùng đánh bài này các anh em chỉ cần đặt bài <coughs> nó báo đấy <coughs> báo luôn này <coughs> đây chuyển chế độ chuyển chế độ loa cho anh em nghe anh em nào cần mua hàng thì liên hệ không máy báo một tức là nhà số 1 lớn nhất anh nào anh em nào cần thì liên hệ vào 016 và 0 0974 43 999 ở bên xe Sài Gòn nhé bên xe miền Đông nhé ở Hà Nội nhé thử hàng cho anh em tôi sẽ tư vấn trực tiếp đến tận nơi tư vấn trực tiếp cho các bạn các bạn đến tận nơi nhé chín nước này chín lớn nhất rồi nhé anh anh em xem đánh liêng bài cây bài cào bình ngầu hầm đánh lên hết nhé đặt bài là sập nó vẫn báo anh em thấy máy báo bốn tức là nhà số 4 lớn nhất mình bỏ đi ba lá mình chia thì nhà mình sẽ lớn nhất nhà mình là liêng 789 Ở đây 10 điểm Ở đây chết 456 gặp 789 thì đỡ làm sao là các bạn này Đấy, 456 gặp 789 máy báo còn à, anh em nào có nhu cầu mua máy của mình thì giá siêu rẻ nhé mình biết nói tiếng Trung mình à, hỗ trợ là lấy hộ máy với anh em ấy. máy với lại báo 4 đặt sọc sạch nó vẫn báo nhé máy báo siêu chuẩn nhé bỏ đi ba lá nhà mình sẽ lớn nhất nhà mình chín nước tiếp tục nhé anh em nào cần ờ, mình liên hệ 0974 0743 số điện thoại trên màn hình nhé bỏ đi hai tức là nhà mình sẽ lớn nhất nhà mình chín nước bây giờ tôi sẽ chuyển sang test bài cào cho anh em xem anh em đánh bài cào liêng ba cây binh đều được hết pin à. này dùng rất trâu nhé bây giờ tôi sẽ test đánh ba cây cho anh em xem ba cây cho người làm trương nhé người bốc cái nhé mỗi lần bốc cái là điểm của mình sẽ to nhất rồi đây là đánh ba cây theo bài miền bắc tí nữa tôi sẽ đánh ờ, bài cào miền Nam ừ. đánh ba cây có cả tây nhé tôi là một trong những người thợ nhưng ờ, để mà dùng những cái này thì nó quá nhàm quá đẳng cấp không nói gì đâu xa mà chỉ cần ờ, sử dụng cái máy này sẽ các bạn sẽ hiểu nhàn như kiểu là ăn cơm luôn đây bây giờ đánh bốn nhà đánh đánh ba cây thì mình sẽ là bây giờ đây là trương đi tôi cho người bốc cái trương nó để vào đây đấy máy nó bao bốn này máy nó bao bốn này một hai ba bốn nửa nó lên bây giờ tôi để chế độ tai nghe cho anh em để chế độ loa anh em nghe nhé đây một hai ba bốn máy bao bốn một hai ba bốn năm chia được mình chương chia thì mình bài mình mình là người bốc cái rồi máy bảo hành cho anh em một năm báo ba một hai ba ngửa nó lên con này sẽ là con bốc cái một hai ba bốn là ai chia là sẽ chia từ đây Để tôi là người bốc cái mà bài thâu chín nước đấy ném bốc cái bốc cái điểm lúc nào cũng tô còn tùy thuộc vào trương là được người nào đánh đánh với trương bốc cái điểm lúc nào cũng to máy quá năm tức là xì hai ba bốn năm nổi lên tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám chia này ồ xin lỗi anh em nhé bây giờ máy nó báo đánh năm nhà mà tại sao tôi chưa có bốn nhà này Nha. cho nên là khi đánh là anh em là phải chú ý này máy đây là báo nhìn này lên 6 người này đấy vừa nãy đang ở chế độ 5 trời đây đánh 5 nhà nhé một mở con một lên 4 1 2 3 4 5 đấy như thế này mới là chuẩn xác nhé 578 nhé anh em nhìn không 578 nhé. 10 nước luôn nhé vừa nãy là máy nó bao, tôi, tôi chia nhầm đấy hai một hai ngửa lên một hai chia lên nhà số hai lên bài mình bốn nước đó máy báo hai máy báo hai bắn thì chuẩn tuyệt đối luôn này thử test cho anh em hai một hai một hai ba bốn năm bài mình là chín nước bài mình chín nước chín nước to nhất ở đây nhé hai ba bốn này Đấy, độ chuẩn tuyệt đối luôn bây giờ tôi chuyển tôi test đánh bài cào cho anh em xem trong Sài Gòn người ta đánh bài cào nhiều anh em nào cần thì cứ liên hệ vào 0914 43 999 tôi ở bến xe miền Đông bến xe tôi có hai chi nhánh một cái là ở ngoài Hà Nội anh em nào cần thì cứ liên hệ tôi tư vấn cho anh em đánh bài cào nhé đánh bài cào bốn nhà đánh nhé báo nhà nào lớn nhất nhé khi thử máy tôi là một người thợ tôi thử máy chuẩn xác hay không rất đơn giản bây giờ tôi sẽ như này thì anh em sẽ hiểu là tôi thử máy chuẩn hay không bây giờ là đây là con bàn ca để thử máy Đấy như thế này máy nó sẽ báo nhà số 2 đây máy đặt đây máy nó báo nhật số 2 đấy máy máy sẽ báo nhà số 2 tức là nhà số 2 sẽ có 3 hàng ca nhà số 2 sẽ có 3 hàng ca đó đây là cách thử máy xem máy nó có chuẩn hay không anh em thấy không tôi vừa làm ba ca tôi là một người, người thợ dạy chơi bài anh em nào thích học chơi bài thì tôi cũng được đây thử máy nhé thử máy rất đơn giản thích thì cắt là máy nó sẽ báo này máy báo khỏi phải nghĩ này pick này là hai cho có ba hàng ca tại vì tôi làm bài mà anh em xem đây là khi tôi làm bài thì sẽ biết được độ chuẩn của máy như nào, bây giờ đánh xanh chín nhé đánh bài cào 9 ăn 10 nhẹ nhịn máy có một, nhà số 1 lớn nhất nhà số 1 tám nước với kỹ năng đánh bài như thế này thì làm sao có cửa thua ví dụ trong một trận chơi bốn người đang chơi tự nhiên có thêm một người nữa anh em đeo cái tai nghe này nhé tai nghe siêu nhỏ này nhé đeo tai nghe này vào chỉ mình nghe thấy thôi sau đó thì thêm bốn người thêm một người đánh nữa anh em chỉ được năm người nhưng đeo tai nghe vào thì sẽ không ai nghe thấy gì cả là vâng, cứ vậy chơi thôi Đó, đặt bài máy báo cắt bài máy cũng báo máy bóng 4 nhà số 4 lớn nhất máy báo 4 nhà số 4 lớn nhất anh em xem nhà số 4 là ảnh này là xì ấy đánh bài cào nó là sẽ đánh xì ấy là lớn nhất rồi đấy cách cắt bài nó vẫn báo này đây, cắt bài để đây này đấy máy báo hai nhà số 2 lớn nhất nhà số 2 lớn nhất nhé tiếp theo trong một trận chơi tôi không cần phải dùng đồng hồ tôi đặt bài đây cắt bài là tôi sẽ đặt bài lên đây đấy máy sẽ báo nhà tôi lớn nhất cắt bài như vậy thì nó mới xanh chín rồi tôi chín nước chín nước nhé cái máy này đánh được à, ba trò chơi nhưng tốc độ đánh của nó siêu nhanh tôi hướng dẫn cho anh em biết là khi đánh bài này đặt bài đây máy không báo nhưng cắt bài anh em thấy không khi cắt bài lên nó sẽ báo 3 là số 3 lớn nhất đây là kinh nghiệm đánh liêng bài cào của tôi chuẩn tuyệt đối luôn năm nước lớn nhất khi trong một trận đánh chỉ cần dùng máy thôi kết hợp máy thôi anh em xem đặt bài này máy máy bó một tức là nhà số 1 lớn nhất nhà số 1 bảy nước cháo mà chia ra đấy từ nãy giờ tôi toàn bị nhầm anh em nhìn này đang đánh 5 nhà mà tôi đánh cũng chia có bốn người thì bảo sao điểm nó sẽ không chuẩn trời ơi đang đánh 5 nhà nhá một chia 5 nhà này chia 5 nhà thì chuẩn tuyệt đối luôn 8 nước chuẩn luôn nhé anh em xem tám nước đấy vừa nãy tôi xin lỗi anh em năm nhà đánh mà tôi cứ đánh bốn người vậy thì làm sao mà chuẩn được đây. cắt bài này đặt đây này cắt bài này ừ, máy vẫn báo ba một hai ba nhà số 3 lớn nhất nhà số 3 6 nước 7 nước lớn nhất là số 3 lớn nhất nhé đấy là kỹ thuật đánh bài cào máy này có đánh cả xí đánh bấm khiển luôn nhé bấm khiển là đánh cho xì tố tôi có rất nhiều loại máy nhưng đêm rồi tôi lôi một loại máy ra test cho anh em xem độ chuẩn của nó anh em nào cần thì cứ liên hệ một số điện thoại trên màn hình nhé đến gặp trực tiếp tôi hướng dẫn cho hai tức là bỏ đi mùa Đấy. thì sẽ còn là mình lớn nhất thôi có gì đâu anh em nào đến mua máy được tôi kỷ niệm cho kỹ thuật đánh bài miễn phí mua máy được kỷ niệm một đoàn đánh bài miễn phí anh em nhé nghe vậy có thích không quá thích luôn Đấy. đối với hít mặt này thì quá ngon tôi nghe điện thoại khách cái nhá alo ừ nói đi em đúng rồi kẹp 500 em cái đấy là một triệu rưỡi em ạ ừ hai bộ vị không tan em ạ ừ. nhảy được em ở đâu ừ anh ở bến xe miền đông ừ. ừ lúc này em lên điện ra anh đấy 11 giờ đêm đây đây là 11 giờ nhưng tôi vẫn có khách gọi làm ăn uy tín anh em nào cần thì liên hệ với tôi tôi đang test máy cho anh em máy siêu chuẩn luôn máy đánh năm năm nhà nha nhà số 3 lớn nhất này nhà số 3 8 điểm lớn nhất nhé anh em nào lên mua máy tôi sẽ kỷ niệm cho một kỹ năng đánh bài tôi nói đơn giản chỉ bây giờ như thế này thôi là đánh bài tôi là một người thợ anh em nhìn ba mười này khi úp xuống như này đúng không ba mười ngửa lên thì cả anh em nhìn trên video là một chuyện nhưng khi đánh ở bên ngoài tôi làm bài thì các anh em cũng không nhìn thấy được đấy xong đấy quá nhanh quá nguy hiểm Đấy. thôi thì đêm muộn khuya là chúc anh em ngủ ngon tôi tiết hàng anh em như này là quá nhiệt tình rồi có gì thì đây là một con iPhone tốc độ của nó siêu nhanh tôi còn có rất nhiều loại máy CVK Samsung S518 S708 nói chung máy này thì pin siêu trâu luôn pin trâu khỏi nghĩ luôn các bạn nhé pin tai nghe 10 cây bài 10 bộ bài tôi để cho anh em giá rất hữu nghị anh em nào cần thì cứ liên hệ cho tôi nhé xin chào anh em đây